vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ đừng gọi anh daddy gọi anh ông chủ ngực cao mong thủ nhặt cái bút chì when I say